quá vui các bạn ơi mình có mình nên là mình quay ờ, cái ướp mò không được phải có cái máy quay đeo trên đầu mình quay được rồi có tí các bạn bui với ờ, quắn quá trời con bự bự không mắm bò hóc gì ba mình làm nữa các bạn nhà mình chỉ có mấy cái mắm ăn đỡ qua ngày thôi các bạn đây là mắm tép các bạn xem video thì à, chia sẻ video của mình à, cho nhiều người à, biết tới để ủng hộ kênh mình nha các bạn bánh tét ăn cũng gần hết rồi các bạn cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình cảm ơn các bạn nhiều hẹn gặp các bạn ờ, trong những video tiếp theo bạn ơi hôm nay mình mò được nhiêu ốc rồi các bạn ốc bu bự bự không các bạn ơi ốc bu ốc bu con bự bự không các bạn nãy mình mò mình không có quay được tại vì mình có mình nên à chứ không có điều kiện mua máy quay à, nữa các bạn xem đỡ video của mình nha đâu con bự bự không các bạn xem video của mình và IKEA đăng ký chia sẻ kênh ủng hộ kênh mình nha cảm ơn các bạn nhiều